nói chung là nguyên tắc của chị là thích mông nha cái nào mông như trái banh là chị ok mày mày không mày cãi lại anh đó thì một một hai ba năm sau mày nghe mày cũng ngẫm mày cũng thấy ok Duy Nguyễn nói đúng á thời gian đó anh kiếm tiền sướng mẹ nó rồi à, cái món đó ăn hệ số no đủ nó khác thì nó sẽ cho cảm giác no khác cái món kia hệ số no đủ nó khác nó cho cảm giác no khác nhưng mà hai cái đó nutrition khác nhau bắt macro hoàn toàn khác nhau nhà đồng không mong quạnh á bảy giờ tối đóng cửa tắt đèn ở đường nó kêu không sắm nữa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 Tiếp tục à, bây giờ tôi sẽ giới thiệu đến các bạn một cái máy tập mà Only Only quận 12 và quận 9 Bình Tân không có máy này Đó là cái máy tập móc đùi sau quyền thoại mà nói thiệt có nói về chuyên tập đùi sau đây là cái bài khó nhất Chuyên tập đùi sau đây là cái bài khó nhất Cái bài ác nhất Cái bài giả mang nhất Cái bài làm cho rút đùi sau bạn nhiều nhất Cái nằm móc chỏng mông đó là thường thôi Thường so với bài này nha cái bài này nó cho bạn cảm giác nó mãnh liệt và nó ác liệt hơn rất là nhiều thật sự không ai tập nổi đâu ít người nào tập nổi đó và hiếm người, người ta biết này luôn nữa chứ đừng nói không có hỏi thường thường là móc đùi sau là hết cũng giả mang rồi đó nhưng mà trong trường hợp bạn móc đùi sau full cây rồi bạn làm gì nữa bỏ tập bài khác chứ làm gì nữa hết rồi cái đùi sau full cây là chuyện bình thường ông ơi đúng không còn giả sử như đùi sau không, full cây nó gãy mẹ cái lưng má tập đùi mà gãy lưng dạ con nào tập đùi bị đau lưng không <laughs> hả còn cái bài này là bài rất là giả man bài tên là đứng móc đùi sau nha các bạn còn tiếng anh là standing đúng không móc đùi sau y chang thôi let call đó bài này đứng dày một lúc chúng ta chỉ tập một chân và kinh nghiệm của Duy những cái tập một chân là không có đổi tôi tập chân phải tập luôn xong rồi tới tới chân trái bài này tập tối đa là ba xét mỗi cẳng nha móc cái này vô mông cực kỳ bạn nói chung là nguyên tắc của chị là thích mông nha <laughs> cái nào mông như trái banh là gì ok đó còn bây giờ vú mà lỡ có lép thì hai ngàn bốn ngàn có hết nhưng mà riêng mông cũng không làm được chuyện đó bạn đàn ông đàn bà cũng vậy thôi tập mông là cái gì sứ mệnh của thời đại vậy đó là bạn nhìn thấy cái quả mông thần thoại của di là bạn biết di thích tập mông mà thích tập mông thì chúng ta phải tập những bài mặt sau đó mặt sau nó vô mông nhiều hơn mặt sau là cái mặt đẳng cấp của mặt trước khó tập hơn bao giờ cũng vậy thôi mặt sau giờ khó tập mặt trước hết rồi chúng ta cứ để nè bạn nhìn nè cái chân nha quan trọng nha mấy đứa đồ gối là phải để ngay vị trí dưới cái miếng dưới cái miếng mút này xíu đó để đồ gối dưới một xíu đúng không để cho cái cổ chân mặt sau nó móc đúng cái miếng bát đằng sau đó và trọng tâm lúc này á là chúng ta dồn về một chân bên này không có mấy má mà đứng quẹo quẹo về móc nha ba đứng thẳng bên này nè chân này là chân móc đúng không xong rồi cái nó ngựa không có cầm vậy nè ba bị nó dụ rồi ông nội con nào tập đứng ba gai về cầm không đúng không tao cầm cầm bên này nè bố thật sự á mẹ tao lanh chứ nguyễn chưa chỉ ông mới vô đây tập máy nó vô phòng rồi tập từ lừa hết rồi xong rồi quay video nữa trời đất ơi không hết lên không thấy kia tập quay video này nó cầm vậy nè ông nó móc vậy mấy ông nghĩ đừng mới lạ nó móc vậy móc được nghĩ đứng gì sẽ xèo xẹo không cái này nè ba tập trung bên này một lúc người ta mò một véo thôi xong rồi tới bên này hiểu không đó đứng bên này thôi bên kia đừng quan tâm trọng tâm nằm bên này đó giật lên không có giật như vậy mất cái thích ông ơi đó thấy không chúng ta giật lên chúng ta chuyển từ chân tấn qua chân này lúc này cái đùi nẻ tấn vô đây nè đó, tấn vô chặt vô có 3 điểm tựa quan trọng một đùi hai ngực ba tay đúng không chúng ta ghi vào siết em vào nhung nhớ đó tựa vô con gái tựa bằng bụng không tựa bằng béo nói rồi nha mấy nhọn cái lùng lùng hay tựa vậy nè đổ ra thành hai lưng luôn <laughs> cố gắng đi men cố gắng cố gắng nha tựa sau đó đi mình lúc đó mình tập bài này mình mặc cái gì nó nâng nâng lên xíu để tựa cái bụng như đây đó tới đây nha rồi xong móc lên tại vị trí này đó đúng rồi đó ngay đây các anh chụp hình lên ấy chụp hình bạc bạc bạc bạc bạc bạc các kiểu đó xuống thả, thả từ từ lên à. À. À. À. À quéo tập chân này mà quéo chân kia luôn á nó giả man quá là hai chục ký cái bài nó giả man lắm hồi nãy mà nói tới gì thường thường con gái mong to á thì lùn đúng không gái mông to thì nó lùn mà nó lùn thì nó lên đứng này dễ bị cấn ngực vô đây nè chỉ sợ nhất là cấn ngực vô đây tập nó xấu thôi chứ gì đó tại vì thích ờ, tôn vinh vẻ đẹp của mọi người lắm có nam có nữ dụng gái lùn đi tập vô đây thấy mẹ rồi chết con người ta đó ba không được không được nha fan của Duy Nguyễn là không có chơi ngực hai lưng đó muốn vậy con công thức mà em chỉnh này lên chỉnh này lên nha đó chỉnh lên chỉnh lên chỉnh lên nha lên chưa lên chưa lên được nấc rồi đó nó còn hai nấc nữa ví dụ mấy con gái vô đây chỉnh nha còn biết chỉnh cho bt nó chỉnh ba đúng không bt chỉnh cho mấy em đi bt đó lên lên lên nè lên hồi nó vướng này luôn nè ba về được rồi đó chỉnh lên rồi chỉnh này lên được không cái này thì không lên được tại cái này nó là cái răng lên nữa nó mất răng vậy nha đó lên tới đây còn đi cao quá di chỉnh xuống đó xuống xuống à, đẹp Thấy không xong vô giật đứng rồi ok quan trọng là cái này nè để phải đúng không có để vậy nha để vậy là sai nè chân nè phải để ngay đây ngay đây chỉnh sao đó để cái chân ngay đây và cái gót nó phải ngay, ngay vị trí cái ba cái cái bát ở dưới còn giày không được nè giày móc không lên nè mà giày móc cũng được nè nha đó để vô không dứt bài này thì chơi chừng tao thiệt á nhiều cái cũng được nữa bốn cái cũng được nữa nó giả man quá rồi vô nha em à, à, à, <coughs> mười tỉnh qua bay lên tạ tỉnh qua lên tạ nói chung anh tập mạnh lắm tại cái đùi đẹp mà nè phải em cái đùi à cái đùi sau một khúc luôn á trời đất ơi lúc mà anh nằm sấp trên giường anh giang tay ra một cái là ướt nhẹp ướt nhẹp uy tín luôn không tự hào được cái đùi đẹp trời đất đùi thẳng băng mà má da cũng đẹp nữa trời ơi tập gym vậy thôi chứ bay muốn gì nữa bay Thấy không nè bập bập bập bập lên giùm anh tạ đi phát cuối rồi lên bà nó 10 kg đi hai cục năm nữa cho nó men em ờ. có này để chỉnh đó bà đó cầm này nhấn này lên nhanh lắm đó, đó. chứ không phải chỗ này để mà để thọt cái dòi vô đây đâu dạ giữ giữ giữ <laughs> rồi ok cái này á là mình kêu là tập uh, chuột sau này là chuột sau nha hoặc chuột chân thôi thôi ơi con gái mà tập bài này mà nó ngồi SH không SH không đẹp mày ngồi mấy cái xe nô bô nó nó dẫn cái đùi lên như này thấy cái đường rảnh ở đây cái đường rảnh ở đây nhìn bao sexy luôn mấy nhỏ tập gym cũng mặc váy nhìn cũng hứng hơn ta thật sự luôn các bạn đùi đẹp cái đùi lin còn mấy người mà tập gym đùi mở không hoặc là đùi như cái tâm kiểu nào cũng xấu hết còn riêng mà tập gym hiếm nào xấu đùi đó trừ khi nào đùi quá thô thì có nha có cái đùi nó bự như cục đình đó thì có đó là thô quá rồi còn đa phần bình thường cái tập gym đuổi liên nhìn đẹp lắm mặt đầm cũng đẹp mặt riêng cũng đẹp mặt gì cũng đẹp Xin trân trọng giới thiệu các đồng chí Mức tạ 30 kg 30 kg của bài là chắc phải bằng 90 kg của bài nằm móc Mà cái này móc một chân lực nó bị yếu bạn Ê con nào bữa móc hai chân không ta Ê không có chơi con nào chế vậy không ta Ê dám có lắm không mày Ôi, Có cái này nữa hả à, Chế này vậy ba Ba Chế bao này vừa Ba Ôi mệt quá xẹp vú không có chế với ông nội sợ mày chế lắm thôi chỉnh chu rồi giật đàng hoàng nè giật bậy chuột rút hình con rồi đó mới chế chuột rút mà nó nói rồi cái này sáu cái cũng được sáu cái cũng ok rồi đó à. à. nó dở màng quá dạ <laughs> dạ đau quá à. <laughs> đau quá dở màng quá bây giờ tập nghiêm túc không giỡn nha mấy em đổi chân làm lẹ nè đó nhìn bên này chín cái đó bà biết sao không nãy giờ chưa tập nó còn sung á chứ giờ nó nó sụp xuống này nha chín tám bảy để coi nó sẽ sụp vậy đó kinh nghiệm nha đây là bài tập giả mang nhất cho đùi sau luôn má không có cái bài nào nó giả mang cái đùi này hết cái này là cái đùi mấy cái cơ nó bị phế hoàn toàn chỉ có mình đùi sau móc thôi cái lưng không phụ nổi luôn bạn nằm bạn móc hai chân lưng phụ nha ủa cái này hả trời ơi sao nó giả man dữ vậy không biết nữa trời tập xong mai nhấn đùi sau cho thấy cảnh cố lên mấy đồng chí tập gym mà phải cháy bùng ngọn lửa đam mê nha vô phòng gym là nhiệt quyết nhiệt quyết tập phải tập ở phòng ghim chúa đó nó mới có đủ đồ chơi vô đây đi tập trải nghiệm năm thôi chán đi phòng khác không được nữa năm thôi là học được hết tất cả những cái bí kíp tuyệt học về máy cái chỗ nào mà cái máy mà nó nhiều như đây đó bạn quá trời hệ máy luôn thiệt á làm cho phải 300 cái video mới hết mốt còn quận 9 nữa quận 7 nữa tôi nghĩ rồi sự nghiệp của anh Duy Nguyễn họ làm video chắc phải 10 năm nữa tại không còn nào có đủ kiên trì làm hết cha con nó kéo nhau cầm điện thoại cốc vô quán phở review tao phở nhiều calo ủa tao lao chết mẹ tao phở nhiều calo mày trả lời tao coi đúng không đi vô nutrition đủ làm như là science vậy cấn hù mấy đứa mới vô nghề thôi chứ thật sự cái tinh túy của game nó phải nằm ở chỗ đó thật sự bạn luôn á anh gì ơi có tính mắc rô không cậu tao chỉ tính ngày có bầu thôi à <laughs> không ngồi đâu mẹ rảnh tính mắc rô <laughs> mắc rô là cái không thể tính đúng không tụi em xem lại cái video thực đơn đi liên body của anh nhiều nguyễn coi tính tới độ đó đó nhưng mà cuộc sống của người ta là không robot đâu ban ngày mà đi tối mà đi nhậu như mắc rô hả tối mày đi nhậu như mất rồi rồi thí dụ mày đi massage đi có chỗ quá thì mày xài vé cùi massage xong đập mày đít mày đi về cái chỗ kia nó quăng cho mày dĩa trái cây mắc rô khác rồi không lẽ thôi anh tập gym nó mắc rô độ nói vậy con gái nó cười không không, không mẹ phun nước miếng nữa thôi đúng không đi vô tự nhiên massage xong em đem dĩa trái cây đá ra ngon lành sữa đâu nữa sổ gì thì không biết thiệt đó <laughs> nhiều mắt rồ bố thôi thôi anh ăn kiêng nó không ăn đâu tụi mới ra đường nói câu đó nó chúng nó chửi cho mà nghe chỉ có mấy thằng nó ngồi nhà tự kỷ với thủ dâm ở phòng nó mới không ra đường nó xong rồi chỗ vip vip nữa nó quất cho con gà ác tìm nữa ủa con gà ác tìm như rô mày hả con gà ác tìm như rô biết không nope. xong rồi mấy thằng bố rồi bt đặt láo láo tô phở vô đây mắc rô tô cơm đây mắc rô mày chụp tô phở bố mày coi coi không tính được mắc rô tô phở mày làm những công thức gì đó mắc rô cái thằng bò mỹ khác thằng bò việt nam khác thằng bò mỹ nó mở nhiều hơn thằng bò việt nam nó liên hơn đúng không rồi chưa kể nó cho mày nhiêu bò nữa nó cho mày nhiêu gà rồi trong cái nước phở nó chơi lòng đỏ con gì thằng lằn hay là trứng cút giá bao nhiêu rau bao nhiêu tôi phở bao bự bao lớn bánh bao nhiêu ngồi tính mắc rô đừng có tốn thời gian cho mấy cái sàm đó nói thật mày mày không mày cãi lại anh đó thì một một hai ba năm sau mày nghe mày cũng ngẫm mày cũng thấy ok Duy Nguyễn nó đúng á thời gian đó mày kiếm tiền sướng mẹ nó rồi đi tính mắc rô giờ nó chửi em không quá trời luôn anh đúng không tại sao người ta phải đưa cho mày những cái khó như vậy đó để hù mày để cho mày thấy mày sợ quá rồi không nghe lời đó tao bị tao bị què không nghe lời nó chết mẹ thôi mua giáo án của nó đi ba mày ngu vừa thôi nó nếu mà nói về tính macro á tụi em tính vào do cái kiến thức của em nhìn trên cái label rồi ok thức ăn dinh dưỡng hấp thu hệ số nhiều thức ăn thực phẩm sung hấp thu hệ số nhiều để mình án án được cái macro rồi mình ăn theo một cái bữa chuẩn để mà đo lường cảm giác no của mình mình ra đường mình ăn một cái bữa tương tự nó no bằng cái này hay không bằng cái này em phải biết thêm hệ số no đủ nữa tao nói ra cái này tụi bay bể não đúng không tụi bay bể não à, cái món đó ăn hệ số no đủ nó khác thì nó sẽ cho cảm giác no khác cái món kia hệ số no đủ nó khác nó cho cảm giác no khác thì hai cái đó nutrition khác nhau bắt đầu hoàn toàn khác nhau còn có mấy thằng nó ngu chứ độ này nè ở việt nam này mẹ nó chơi theo đơn của mỹ mày bị khùng hả ông ra việt nam đi tính miếng mạch đồ điên xong rồi cha con nó kéo ra chợ kiếm miếng mạch ăn mới được rồi bây giờ bốn ngàn năm dân hiến việt nam chết mẹ hết rồi hả giờ có mạch sống được hả đúng không nó nó nó không phù hợp em quá là máy móc mình biết yến mạch à biết trên đời này có cái có cái đồ ăn nó tên là yến mạch mình biết bo bo mình biết ở ừ, trong sông vô lượng nó có bo bo nha còn ăn cơm ăn cơm mẹ nấu thế thôi nó có đứa tính cái pizza đồ điên mà tính tao bún bò quế kìa mà tính tao bánh canh kìa mà tính tao phở kìa mà tính cô tao cơm tắm kali kìa biết mẹ đâu tính không có tính pizza nhà đồng không mong quạnh á bảy giờ tối đóng cửa tắt đèn ở đường nó kêu không sắm nữa pizza vào tao cho mày ăn hả tao bên tụi em học đó tụi em phải có kiến thức học cái tàu lao anh nói thì anh không muốn nói đúng không nhưng mà cái gì cũng vậy thôi thời gian là cái không thể lấy được tụi em chẳng biết cho anh bài toán chi phí cơ hội đúng không biết cái đó được rồi mày coi vlog anh như nguyễn mày ra tiền mày đi coi mày đi coi phim heo mày hư thế thôi vậy thì chi phí cơ hội là gì thời gian em coi cái vlog của anh thì em sẽ không coi được phim heo và ngược lại thế thôi đúng không thì coi cái nào nó giúp cho em có kiến thức coi cái nào giúp cho em có tiền và chỉ có như nguyễn á, mới đam những cái lời nói làm cho tụi em tỉnh cái não ra nghe học có thì dốt còn mộng thì cao đúng không mấy đứa học lớp 12 toàn điểm tè tè tè không à má sau này muốn là ta này lại là fitness star <laughs> ừ, vậy đó thi đại học rớt lên rớt xuống mở mồm ra mẹ nó dân chủ con gái á học có thì ngu lên mạng sống ảo thì ớn mấy tối ngày copy mấy câu trên trend cái gì nữa gì anh mời em đi ăn tối nhưng không muốn thành bữa tối của anh bữa coi được của ai xin lỗi phải của mày rồi tại nhìn sao tại mày học ngu quá mấy con nhỏ mười bảy mười tám tuổi đó lên Awata râu cái gì ờ, râu mèo mặt chó lỗ tai khỉ có không copy toàn là những câu chân lý không à ở đâu ra xin lỗi là phải của tụi nó đâu mấy em có người đã mở mồm để viết câu nhưng mẹ nghe trí tuệ lắm sống ảo vừa thôi ông nội học có thì dốt mà sống ảo có thì hay nói hồi nguội cơ luôn à ủa lộn lộn chân lộn chân bực lắm bây giờ fan fan chân chính của Duy Nguyễn thằng khác sáu bảy lăn lần, lần, lần, lần, tám lần, lần, không được thả hết chân cái lưng luôn phải gồng cứng thật cứng anh nói rồi cơ lưng mày khỏe trên giường mày khỏe phòng gym mày cũng khỏe luôn nữa lưng quan trọng lắm đó lên là góc vuông là ok tới đây nè không xong hạ tới đây nè nó giữ lại không hạ thẳng giày không thẳng tới đây thôi ờ, phát cuối ra còn cái nữa đó Es ist Sparta! Dạ. Năm Sáu Bảy Thôi mệt lắm Mà cố thôi Còn bài nữa Vì chén cơm manh áo Cố làm em ngày 4 clip Hay thì like và share đi ba Không có chùa nha Nói rồi Không câu chùa Share like mua hàng